Những lưu ý cần thiết khi quay phim và chụp ảnh cho cuộc thi nội bộ của công ty, tập đoàn, đối với các doanh nghiệp lớn hay tập đoàn, việc tổ chức events, sự kiện để gắn kết các thành viên và quảng bá hình ảnh là một trong những hoạt động không thể thiếu, đặc biệt là vào đợt tổng kết năm. Đi kèm với đó sẽ là nhu cầu ghi lại các khoảnh khắc và lưu lại hình ảnh giúp doanh nghiệp sử dụng cho mục đích truyền thông một cách tối ưu. Nắm bắt được điều đó, Icon Media xin chia sẻ đến bạn một số điều cần lưu ý để giúp việc quay phim, chụp hình sự kiện ví dụ như cuộc thi nội bộ công ty, tập đoàn của bạn được thành công và chất lượng nhất. Một Trước sự kiện, đây là lúc bạn đang băn khoăn tìm kiếm cho mình một nhà cung cấp dịch vụ uy tín, chất lượng. Icon Media khuyên bạn nên tham khảo một số công ty với các gói dịch vụ khác nhau để tìm ra một đơn vị có thể đem đến cho bạn dịch vụ phù hợp với sự kiện và mức giá hợp lý. Bạn cũng nên tìm các đơn vị cung cấp dịch vụ có khả năng tư vấn và lên kế hoạch quay cho sự kiện nhằm giúp bạn có những thước hình đẹp và tiết kiệm chi phí. Sau khi đã nhắm được một nhà cung cấp dịch vụ tiềm năng, hãy ngay lập tức liên hệ để đặt lịch và trao đổi kế hoạch, kịch bản của sự kiện. Việc gửi kịch bản cho bên ghi hình là vô cùng quan trọng vì họ cần nắm rõ diễn biến của sự kiện để lên kế hoạch quay và sắp xếp các thước phim sao cho hợp lý và logic. Mục này nên được hoàn thành trước ít nhất một hai tuần trước ngày diễn ra sự kiện, nhằm đảm bảo sự chủ động cho cả hai bên. Khoảng một ngày trước khi diễn ra sự kiện, ekip quay phim chụp hình cần có mặt ở nơi sẽ diễn ra sự kiện để nắm bắt được không gian và ánh sáng bên trong hội trường, vì hai yếu tố này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Đặc biệt là yếu tố ánh sáng, ekip cũng có thể chụp một số ảnh trước sự kiện để ghi lại cả công tác chuẩn bị, ảnh hậu trường của toàn đội hậu cần và cả các hoạt động trong buổi tổng duyệt trước ngày diễn. 2. Ngày diễn ra sự kiện, chụp vừa đủ, việc chụp ảnh nên ở mức vừa phải, không cần quá nhiều ảnh vì sẽ có thể làm tăng chi phí trong khi mất thêm thời gian để lọc ảnh. Bên cạnh đó, việc chụp ảnh quá nhiều cũng có thể gây ra cảm giác không thoải mái đối với khách mời, khiến họ thiếu tự nhiên và làm thấy phiền hà. Tuy nhiên, cũng không nên chụp quá ít ảnh vì sẽ không đảm bảo số lượng theo ý khách hàng và không thể ghi lại hết các khoảnh khắc đáng nhớ của event. Bạn hãy chắc chắn rằng mình đã ghi lại đủ các hoạt động quan trọng nhất như khai mạc. Khi khách mời lên ra mắt và phát biểu, các tiết mục chính và bế mạc, chụp ảnh hậu trường, nhiếp ảnh gia nên chú ý ghi lại đầy đủ các hoạt động theo tiến trình của buổi event từ các khâu chuẩn bị ngay trước event ví dụ như nghi thức tiếp đón, chào mừng khách mời, khán giả đến dự từ ngoài sảnh, hay các nghệ sĩ chọn đồ, make up, những hình ảnh này chắc chắn sẽ thú vị và làm hài lòng khách hàng, nắm bắt khoảnh khắc thật nhanh, khi đã có được sự tương tác của khách mời cũng như là các thí sinh, việc của nhiếp ảnh gia là thật nhanh tay nháy máy để bắt được các khoảnh khắc đáng giá nhất. Vậy mới nói chụp sự kiện là một công việc đòi hỏi các tay nháy máy thật nhanh và chuẩn vì khách mời, khán giả hay người tham dự thi đều không ngừng đi theo tiến trình buổi sự kiện, tạo ra rất nhiều thời điểm quan trọng với những khoảnh khắc ấn tượng cần được ghi lại ngay lập tức. Vì vậy nhiếp ảnh gia cần nắm rõ tiến trình của sự kiện, nhìn bao quát cả hội trường, cân nhắc cốc máy cho từng đối tượng để không bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh đáng giá này. Có thể nói việc này cũng đòi hỏi kinh nghiệm chụp sự kiện, cuộc thi của các nhiếp ảnh gia có tâm để tạo nên những thước hình chất lượng nhất. 3. Sau khi sự kiện kết thúc, sau sự kiện là lúc mọi người đều rất háo hức được ngắm lại những khoảnh khắc từ khâu chuẩn bị đến trình diễn, và quan trọng là công khai những hình ảnh đẹp lên các trang truyền thông với mục đích marketing cho doanh nghiệp. Vì vậy bên ekip chụp ảnh ghi hình cần nhanh chóng hoàn thành việc chọn ảnh các hình ảnh đẹp, chỉnh sửa và trả ảnh để giúp doanh nghiệp kịp thời cập nhật các kênh truyền thông, thường thì sau sự kiện sẽ có rất nhiều ảnh và những thước phim. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng tốt của hình ảnh, việc rửa và trả ảnh nhanh cũng giúp đơn vị dịch vụ tạo dựng uy tín và tăng độ hài lòng từ khách hàng với đội ngũ chuyên nghiệp và giá cả dịch vụ hợp lý, đặc biệt tương tác tốt với ban tổ chức, nắm bắt nội dung kịch bản của sự kiện, hình ảnh sắc nét rõ ràng, thể hiện đầy đủ nội dung của buổi lễ nên Icon Media luôn được chọn làm đối tác để ghi lại hình ảnh cho các sự kiện của bạn. Đến với Icon Media, bạn sẽ được tư vấn lên kế hoạch và thực hiện các chương trình, sự kiện một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí, ngoài việc sắp xếp đội ngũ nhân viên. PG, PB, làm gian hàng, sắp xếp hội nghị, chương trình, ảnh viện còn kết hợp các hoạt động quay phim, chụp ảnh sự kiện, làm sao cho doanh nghiệp có thêm những phần thông tin, hình ảnh vừa đẹp, vừa tạo ra hiệu quả nhất. Đội ngũ chuyên gia tại Icon Media là những người được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm với nghề và có uy tín trong giới chuyên môn. Cùng với đó là các thiết bị máy móc hiện đại, chuyên dùng trong quay phim chụp ảnh như S1, S3, Canon EOS 1D Mark 4, 5D Mark 3 và các thiết bị truyền hình như cần cẩu quay phim, boom shot, dolly ray kéo xe lửa, CD cam, flycam, trực thăng quay phim, xe truyền hình lưu động, bàn mix trộn hình. Tách tiếng, quý khách hàng có nhu cầu vui lòng truy cập website http 2 2 gạch media zin vn để đặt dịch vụ hoặc liên hệ hotline 092 7102 666 0982893560 để được tư vấn trực tiếp.